giải mã hiện tượng người chết về báo mộng. Trong văn hóa truyền thống, người xưa đã biết đến một hiện tượng tâm linh kỳ bí, đó là một người khi sinh thời có việc nào đó chưa hoàn thành hoặc có oan ức quá lớn chưa được giải khai, thì sau khi chết đi, mặc dù linh hồn đã rời khỏi thể xác, nhưng do chấp niệm quá nặng, hồn ma sẽ tìm cách quay về báo mộng cho người thân dò các việc. Ngoài ra, những người tự vong phi tự nhiên, ví như chết do tai nạn hoặc bị sát hại, thường hồn ma chết oan cũng sẽ quay về báo mộng cho người nhà. Vậy, bí ẩn đằng sau hiện tượng kỳ bí này là gì? Khoa học lý giải điều này ra sao? Mời quý vị khán giả cùng xem hết video sau đây để tìm được lời giải nhé! Các trường hợp hồn ma về báo mộng nhiều vô số kể. Hồn ma báo mộng tìm kho báu ở Bạc Liêu. Nhiều năm liền, anh Nguyễn Quốc Cường, 33 tuổi, ngụ tại ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, Bạc Liêu đã nằm mơ thấy một người đàn bà xõa tóc ngang lưng, báo mộng về kho báu dưới lòng đất. Theo anh Cường, từ thời điểm đầu năm 2005, hàng đêm anh thường xuyên gặp đi gặp lại một giấc mộng rất kỳ lạ. Có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ bà ba, tóc xõa dài ngang lưng đến bên giường thầm thì với anh. Dưới gốc cây mít trước nhà con có rất nhiều vàng thỏi, con về đảo đi. Bẵng đi khoảng 3 năm, đến năm 2008, anh Cường lại thường gặp lại giấc mộng có nội dung tương tự như vậy. Anh đã kể lại, nhiều lúc anh bắt đầu ngờ ngợ và đi xem địa thế mà người phụ nữ trong mộng đã chỉ. Quả thật, cây mít trước nhà anh có những đặc điểm đúng như người đàn bà báo mộng đã chỉ. Gốc cây có những vết sẹo nào, có bao nhiêu cành cây. Phần đất mà theo người phụ nữ trong mộng miêu tả là có kho báu ở dưới cùng cũng có những đặc điểm về màu đất giống y như trong thực tế. Và một đêm tối trời vào đầu tháng 3 năm 2010, cả nhóm có trên 10 người mang theo cuốc giá, chĩa ba, khấp khởi mừng thầm trong bụng xuất hành đi tìm kho báu. Tuy nhiên, đêm truy tìm kho báu chấm dứt khi một người ở dưới chuyển lên phía trên một vật tròn tròn to hơn cái sọ rửa, nặng trịch. Có một thanh niên hí hửng lao chùi và lăn đùng ra đất dãy đành đạch sợ hãi. Ôi, một cái đầu lâu bay ơi, cả đám người đã thất kinh hồn phía, Không ai hỏi một câu nào mà tự động bỏ chạy tán loạn trong đêm. Người ở dưới hối nhảy lên trên đường người ở trên mặt đất tìm lối thoát. Có người đã bị ngã dúi rụi mà hai tay chắp lại như tế sao. Có một điều tra viên nhớ lại sau khi tiến hành xác minh và khám nghiệm tại hiện trường, chúng tôi xác định bộ hài cốt này đang trong quá trình phân hủy. Theo ước tính, người này đã chết cách đây khoảng trên 30 năm. Bà Ánh, người hàng xóm, đã cho chôn lại bộ hài cốt và lập miếu để thờ. Hiện tại, ngôi miếu này đã nằm ngay ranh đất gần chỗ đào vàng trước đây. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người mới đoán ra, đoán non rằng vì cầu xã tá đang thi công, móng cầu lại trúng ngay mộ phần của người đã khuất nên người này mới về báo mộng để mọi người mang đi nơi khác an táng. Mẹ tìm thấy hài cốt con gái mất tích 10 năm trong mờ. Tại Indonesia, đầu năm nay, giới báo chí nước này đã đưa tin về sự việc có một cô gái mất tích bí ẩn 10 năm trước về báo mộng cho mẹ. Theo đó, vào 10 năm trước, có một người phụ nữ có tên viết tắt là AS sống tại Bantu, Yogyakarta, Indonesia đã mất tích một cách vô cùng bí ẩn. Phía cảnh sát đã tìm kiếm nhiều năm liền nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin gì. Cuối cùng, vụ án đành tạm gác lại và dần trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, suốt 10 năm qua, bố mẹ cô gái vẫn không từ bỏ hy vọng. Điều kỳ lạ là trong nhiều năm, mẹ của cô gái vẫn luôn mơ về một giấc mơ rằng cô đang ở sân sau của nhà chồng. Bà tin rằng con gái đang cố gắng báo mộng cho bà biết vị trí của mình. Sau đó bà quyết định báo cảnh sát. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, qua khám xét xung quanh ngôi nhà của chồng cô AS, cảnh sát đã tìm thấy một bộ xương người trong bể tự hoại phía sau nhà. Kết quả kiểm tra cho thấy bộ xương đó chính là của AS. Thân nhân báo mộng để lại gì ngôn trong Thu Đăng Tùng Thoại của đới diên niên triều đại nhà Thanh ghi lại một câu chuyện báo mộng trước khi đầu thai. Vào thời vua Khang Hy, triều đại nhà Thanh, ở Lai quận tỉnh Sơn Đông có một vị là Lai Tư Mã. Ông ta vốn là người chiết giang, một mình đi nhậm chức, không có người nhà đi cùng. Lai Tư Mã vốn không tin thần Phật, bất kính với Phật Pháp, thường lợi dụng chức quyền để ngăn cản xây dựng chùa, miếu. Sau khi Lai Từ Mã nhậm chức không lâu, ông ta đã bị thuộc hạ là Tôn Tùng giết chết. Hơn nữa, bốn ngón tay phải đều bị chém đứt. Ngay tại buổi chiều Lai Từ Mã bị giết, phu nhân của ông đã gặp một giấc mộng. Trong mộng, chồng bà toàn thân đầy máu, đến cáo biệt bà. Lai Từ Mã nói với phu nhân rằng, hôm nay ông ấy sẽ lập tức đầu thai đến một hộ gia đình nào đó ở thôn nào đó phía tây Lai quận. Bà trên đường về chịu tang sẽ nhìn thấy ông. Đứa trẻ ở trong gia đình kia bị thiếu bốn ngón tay chính là ông ấy. Lai phu nhân sợ hãi choàng tỉnh giấc, nghĩ thầm e rằng chồng mình đã gặp chuyện bất chắc rồi. Mấy ngày sau, có người tới Lai quận báo tang, phu nhân mới biết mộng đến đó là thật. Bà hộ tống linh cữu của chồng quay về Chiết Giang an táng. Trên đường gặp phải trận mưa to, đành phải tìm một gia đình để tránh mưa. Bà hỏi ra mới biết được, cái thôn này và gia đình này đúng là thôn và gia đình mà vong linh chồng bà đã báo mộng. Bà vội vàng hỏi chủ nhà trong nhà có đứa trẻ mới chào đời nào hay không và quả nhiên là có. Hơn nữa, sinh ra vào đúng buổi chiều, ngày mà Lai từ Mã bị hại. Bà bế đứa trẻ lên thì đứa nhỏ này tay đúng là bị thiếu mất bốn ngón. Tiết lộ của một cao nhân về việc người chết báo mộng thật sự tồn tại Thánh Lăng Tiên Sinh, một vị tu sĩ với đạo hành cao thâm, có khả năng nhìn thấy thiên đường và địa ngục đã từng nói, việc người chết báo mộng thật sự tồn tại. Không những chỉ ở hiện đại mà thời cổ đại cũng có rất nhiều những trường hợp như thế. Thánh Lăng Tiên Sinh nói, người chết trong vòng 7 ngày trước khi tiếp nhận cuộc kiểm tra sẽ cho vong hồn khoảng thời gian để hoàn thành tâm nguyện, bao gồm cả việc báo mộng. Mà đối tượng để báo mộng thì thường phải có duyên phận sâu sắc với người chết, là người thân cận, luôn được sự yêu thương của người chết lúc còn sống. Chẳng hạn, cha của Thánh Lăng Tiên Sinh khi sinh thời yêu thương nhất là người chị của mình, nên ông ấy đã báo mộng dặn dò cho người chị phải chăm sóc thật tốt cho chị em của Thánh Lăng và cả người mẹ của ông. Nhưng vì cả gia đình của Thánh Lăng đều có công năng, thiên nhãn đều đã khai mở, nên cha của ông đã trực tiếp đi gặp linh hồn của người chị, dặn dò giáo phó. Thánh Lăng Tiên Sinh có nói rằng, nếu như báo mộng cho người không có công năng thì phải đưa linh hồn của người đó đến không gian của người đã chết. Nhưng đối với người được báo mộng mà nói, dù ở không gian khác, cảm giác vẫn như là đang nằm mơ. Nhưng cũng có người trong lúc đang tỉnh táo, nhìn thấy người thân đã qua đời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh Lăng Tiên Sinh đã giải thích rằng nếu như người chết và người được báo mộng đều có công năng tu hành thì người chết có thể trực tiếp nói chuyện, không cần phải thông qua hình thức báo mộng. Ngoài ra, trừ người thân, cũng có người nằm mộng thấy những người chết mà bản thân không thân thiết. Điều được mọi người bàn tán nhiều nhất là có vài linh hồn của người bị hại đã báo mộng cho những viên cảnh sát không hề thân thích, nói cho họ biết về đặc thù hay tên tuổi rồi những trọng điểm phá án, vụ án của tên sát nhân. Tương truyền vị pháp y quá cố Dương Nhật Tùng thời còn sống đã thường nằm mơ thấy những người chết không thân thích đến cầu xin nhờ vả. Thánh Lăng Tiên Sinh có giải thích rằng đây là do người chết vì oan ức nên đã cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này, quỷ sai hoặc là thổ địa sẽ đưa người chết đến tìm những người có thể báo mộng. Đối tượng được báo mộng cần phải có một công năng tu vi hoặc là tu hành nhất định. Tiên sinh còn nói thêm, Dương Nhật Tùng sinh thời đã tu thành chính đạo. Trong một không gian khác, có thể nhìn thấy ánh sáng công trụ tỏa ra trên đỉnh đầu của ông ấy. Do vậy mà quỷ sai hoặc là thổ địa sẽ kiến nghị người chết đến tìm ông ấy để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng lại cần phải có một điều kiện phù hợp, đó là người chết và Dương Nhật Tùng phải có một mối nhân duyên nhất định, không phải đời này mà là từ đời trước. Ví dụ như, người đó kiếp trước từng có bố thí cho Dương Nhật Tùng, dù bao nhiêu thì cũng có chút duyên phận. Vậy thì báo mộng có số lần giới hạn không? Trong tình huống như thế nào thì không được phép báo mộng? Thánh Lăng Tiên Sinh đã nói rằng người chết nội trong 7 ngày chỉ có thể báo mộng một lần, nhưng có thể trong một lần đó mà báo mộng cho nhiều người, có thể giảng giải một câu chuyện cũng như có thể cùng lúc nói nhiều câu chuyện. Vị tiên sinh này nói tiếp, bình thường trong tình huống này, quỷ sai sẽ giúp người chết hoàn thành tâm nguyện. Nhưng có một trường hợp lại không thể giúp đỡ. Nếu là quan hệ nhân quả, hắn vốn dĩ chết oan, điều này cũng không thể giúp hắn giải oan. Cũng chính là báo mộng không ảnh hưởng đến nghiệp báo nhân quả. Vào năm 1998, người vợ tên là West của vị thị trưởng một thị trấn nhỏ tại Alabama, nước Mỹ đã bị sát hại. Một cư dân trong thị trấn là Sparkin đã nói với cảnh sát rằng mình nằm mơ thấy bà West báo mộng. Bà ấy nói mình đã bị người chồng sát hại đến chết. Nhưng vì không có chứng cứ, phía cảnh sát đã không phá được vụ án này. Cho đến 8 năm sau, đến năm 2006, vụ án được phá và hung thủ quả nhiên là chồng của bà West. Thánh Lăng Tiên Sinh bảo rằng loại chuyện này rất hiếm thấy, thông thường người chết phải có một nội oan ức rất lớn mới có thể xảy ra. Người chết oan đều phải chờ đợi ở uổng tử thành, một tòa thành u tối ở cõi âm, trước khi lìa khỏi dương thế sẽ không thể xuất hiện, cũng không được tự do báo mộng cho người ở dương gian. Tình huống này thường là người chết lúc sinh thời phải thật sự tín nhiệm, vị thần mà người đó tin tưởng sẽ có thể giúp người đó, hoặc là người nhà của người đã chết thành tâm cầu nguyện xin các vị thần giúp đỡ. Và do các vị thần nói chuyện với thành hoàng gia, người trông coi Uông Tử Thành thì mới có thể cho phép người đó ra khỏi Uông Tử Thành, báo mộng cho những người ở dương gian. Cõi âm rất coi trọng đức nhưng chúng ta cũng có những người nằm mơ thấy tổ tiên đã chết nhiều năm trước. Vậy chuyện đó rốt cuộc là như thế nào? Thánh lang Tiên Sinh có nói rằng người chết sau khi tiếp nhận cuộc kiểm tra không cần phải xuống địa ngục chịu hình phạt thì sẽ đợi đến lúc sau khi kết thúc tuổi âm ở âm thế sẽ được đầu thai chuyển thế một lần nữa và cũng trong khoảnh khắc này người ở cõi âm có thể báo mộng và không có số lần cũng như hạn định sau khi chết 7 ngày. Cõi âm và cõi dương được liên kết với nhau, linh hồn của cõi âm có thể đến cõi dương báo mộng, đây là chuyện bình thường, chỉ cần người đó có năng lực, tu hành và đạo hạnh. Thánh Lăng Tiên Sinh đã đặc biệt nhắc nhở, cõi âm và cõi dương không chỉ liên kết nhau mà còn đối nghịch nhau, trong âm có dương, trong dương có âm. Cõi âm cũng có thể thông qua những phương thức khác để có thể nói chuyện với người thân ở cõi dương. Người ở cõi âm có thể gọi điện cho những người ở cõi dương nữa. Nhưng phải nhắc nhở một điều, những việc này đều phải dùng đức của người đã chết để trao đổi, ví như dùng phúc phần của 100 việc thiện để trao đổi. Người cõi dương chúng ta gọi là giảm tuổi thọ, người cõi âm thì là giảm phúc, cõi âm thứ gì cũng có thể dùng phúc để đổi lấy. Vẫn là câu nói cũ, tu hành càng tốt, công đức có được càng nhiều, có thể dùng đức của chính mình để đi làm những việc mình muốn, cho nên hành thiện rất quan trọng, Thánh Lăng Tiên Sinh đã nói. Giúp hoàn thành tâm nguyện của người chết cũng coi như là một công đức nhưng không thể hoàn thành thỉnh cầu của người chết. Người báo mộng liệu có bị người chết báo thù hay không? Thánh Lăng Tiên Sinh đã trả lời rằng nếu vì quan hệ nhân quả mắc nợ người chết, người báo mộng không hoàn thành được tâm nguyện thì cũng được cho là nợ còn chưa dứt, sau khi đến cõi âm thì sẽ có thể thanh toán. Vì nợ vẫn chưa trả, không được trả ở cõi dương thì phải trả ở cõi âm. Nợ còn chưa dứt, một tơ một hào đều không được sai sót. Thánh Lăng Tiên Sinh đã thấm thía nói rằng bởi vậy, làm người tốt nhất không nên nợ người, dù là tiền hay là tình, dù tiếc của cũng phải trả để không ai còn nợ ai. Báo mộng khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Thông thường mọi người cho rằng ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng, nhưng có những giấc mộng so với những gì ban ngày suy nghĩ căn bản là không có gì liên quan tới nhau. Có người nói mộng là do một loại tin tức vũ trụ phản ảnh lên đại não, nhưng có một số giấc mộng kỳ quái hiếm gặp lại không biết giải thích ra sao, đặc biệt là những giấc mộng có thể báo hiệu điều gì đó cũng đã có rất nhiều những nhà khoa học cùng với biết bao nhiêu máy móc hiện đại chỉ để tập trung khám phá bí ẩn của mộng mị. Nhiều giả thuyết đã được nêu về ý nghĩa và mục đích sinh học của giấc mộng. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn khá mơ hồ như chính bản chất của đối tượng cần giải quyết. Và điều kỳ lạ trong những giấc mơ xảy ra thật sự như hiện thực vẫn khiến không ít người chúng ta phải chăn trở hay suy nghĩ. Tuy nhiên, dù chúng ta tin hay không tin thì hiện tượng người chết về báo mộng là hoàn toàn xác thực và nó xảy ra vô số lần chứ không hề hiếm. Điều đó cho thấy tri thức về tâm linh, coi âm và các chiều kích không gian khác nhau của người xưa quả là quá cao thầm. Nó vượt xa hiểu biết của khoa học ngày nay đặc biệt là trong các kinh điển của Phật gia đã có những mô tả và diễn giải vô cùng chi tiết về vũ trụ, các chiều không gian và những sinh mệnh khác nhau, điều mà khoa học thực tại khó mà nghiên cứu đến được trong ít nhất là vài trăm năm tới. Vậy thì bạn có tin vào linh hồn, hiện tượng báo mộng hay cõi âm không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho mọi người cùng được biết nhé. Nhớ bấm nút like, share và subscribe để giúp cho kênh Duyên Vạn Cổ ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.